Xin chào tất cả các bạn Thì hôm nay mình tiếp tục làm video này Mình giới thiệu cho tất cả các bạn Một số dụng cụ để các bạn chơi bầu cua bịp Thì uh, Tết cũng sắp đến rồi Tết thì chúng ta rất là nhiều vùng miền Các bạn chơi đến bầu cua Thì hôm nay mình sẽ làm video này Mình giới thiệu cho các bạn hai cái phương pháp để các bạn chơi bầu cua bịp hiệu quả Thứ nhất á, là vào sòng chơi thì các bạn phải bỏ được những cái thùng Cái tô, cái thau Hoặc là bất cứ những cái dụng cụ nào để các bạn lắc á, các bạn phải bỏ vào hoặc là bỏ bộ hột vào hột á thì à, các bạn à, ba hột như này thì trong một hột nó sẽ có một con chip siêu nhỏ ở trong đây con chip cực kỳ nhỏ cho các bạn luôn nha mình sẽ cấy sẵn vào trong hột cho các bạn chơi thì à, và mà một hộp này với một cục rung là các bạn có thể chơi được rồi chén của người ta dĩa của người ta là các bạn có thể chơi cái thứ hai là phải bỏ những cái thùng cái thau này vào thì uh, trước mặt các bạn đây là những cái dụng cụ phổ biến để các bạn chơi bầu cua như là thùng nhựa nè tomica nè thau nhôm hay là thùng giấy ha còn những uh, cái chỗ nào mà các bạn chơi những cái tô cái thùng như thế cái thùng sơn á thì các bạn uh, cứ mang những cái mẫu đó lên mình sẽ gửi qua thợ nó làm cho các bạn ha thì uh, làm khoảng trong vòng từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ rồi các bạn đã có những cái thùng này về chơi rồi ha thì đây là những cái thùng cái thau mà đã được mình độ chế camera cực kỳ nhỏ ở trong đây ha thì đây là những cái đồ mình làm rồi xong nè cho các bạn xem ha mẫu mã thì giống 100% so với cái thùng gốc ha không có khác biệt cái gì hết không có hở hay là như thế nào hết ha đây ở trong nè rất là đẹp ha thì những cái mẫu thùng này bao cho các bạn so đèn không thấy 500 không ít luôn nha những nơi mà họ chơi những cái thùng này nhưng mà dán keo băng keo thì mình cũng có luôn ha đây là những cái thùng để dán băng keo này ha các bạn có thể dán luôn cái nắp này không sao hết ha thì tùy các bạn thôi ví dụ như những cái mẫu thùng này nó có cao quá thì các bạn về có thể cắt bớt đi tùy theo ý các bạn nói chung là đừng có đụng tới cái phần này là được ha camera nó rất là chế camera họ chế trong đây cực kỳ tinh vi ha các bạn không thể nào mà nhìn thấy bằng mắt thường được nên các bạn cứ yên tâm nha thì một bộ đi kèm của nó bao gồm một cái thùng này và một cái màn hình dò cho các bạn ha thì à, cái thùng này á chúng ta sạc pin chơi trong vòng khoảng được 4 tiếng hoặc là 4 tiếng hơn thì nó mới hết pin nha sạc á thì bây giờ tiên tiến hơn rất là nhiều rồi bây giờ chúng ta sạc bằng bệ từ cái này là cái bệ sạc này ha thì à, các bạn cứ cắm trực tiếp cục sạc Samsung vào trong này và để trực tiếp cái thùng này lên thì ờ, khi mà các bạn cắm vào thì nó sẽ chớp đèn còn chừng nào mà nó đầy pin thì nó sẽ nhảy lại đèn xanh ha rất là dễ thôi những cái ờ, cách chơi hay là những cái cách sạc pin như thế nào thì các bạn cứ lên tận nơi nhân viên họ sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sạc pin như thế nào và cách chơi như thế nào ha thì bây giờ mình sẽ test thử cái thùng này cho các bạn xem là độ hiệu quả của nó như thế nào ha xem có rõ hay không thì à, mình cũng nói luôn cho các bạn là cái thùng này á các bạn có thể chơi nó bắt sóng xa khoảng từ 7 tới 8 mét ha ok cho các bạn luôn nha thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem đây bỏ đi vào sòng chơi á thì hộp của người ta dĩa của người ta thì à, các bạn cứ à, việc bỏ cái thùng này vào là các bạn có thể chơi được rồi lắc nè thích sóc thích lắc ai lắc cũng được ai sóc cũng được lắc bao nhiêu cái cũng được ha thì khi mà họ lắc xong đặt xuống thì mình bấm màn giò này mình xem này ha Đấy các bạn thấy không? Nến đến này hơi chói đó thấy không? Cực kỳ rõ luôn nha. Đây các bạn chỉ coi được một lần. Đây mình cho các bạn xem này đó. Ha tiếp theo nè Lắc này ha. Xem nè. Gà gà bầu nè các bạn thấy không? Cực kỳ rõ nha. Gà gà bầu. Mở nè. Ha. Đấy. Lắc tiếp nè Hai con cua một con gà này các bạn thấy không? hai con cua một con gà mỡ nè ai lắc cũng được ha lắc bao nhiêu cái cũng được nè lắc trăm cái cũng được luôn ha hai con cá một con bầu cực kỳ đỏ cho các bạn luôn nha mở nè hai con cá một con bầu test cho các bạn xem vài ván nhé mở nè đây test đây ha. cua cá tôm mở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 quảng cáo rất là nhiều những cái sản phẩm nước bôi thuốc bôi thì à, khi mà các bạn đi mua hàng hãy cân nhắc cho thật à. kỹ thì hẳn mua những cái những cái đồ chơi đó ha tại vì mình nghĩ là nếu mà những cái sản phẩm nào mà không không, nổi không có tan mà đến xong người ta chơi mà mình bôi mình chạm mà mình chơi được thì đã không đến phần các bạn ờ, gọi để mua đâu ha họ đã đi chơi hết rồi nên là mình nói những cách đơn giản cho các bạn thôi muốn mình chơi được muốn chiến thắng được thì các bạn phải bỏ dụng cụ đồ của mình vào thì các bạn mới thể chơi được nha thì ờ, cần thắc mắc hay là hỗ trợ cái gì thì các bạn cứ alo cho mình hoặc là kết bạn zalo với mình qua số điện thoại trên mình sẽ tư vấn cho các bạn kỹ hơn nha thì ờ, có các bạn nào mà ở xa quá các bạn không có thời gian để lên trực tiếp cơ sở thì các bạn cứ cho mình xin cái địa chỉ mình sẽ ship hàng về tận nơi cho các bạn nha thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình